Xin chào mọi người nhé, thưa hôm nay sớm Smart hôm giới thiệu với mọi người về cái bộ điều khiển uh, khóa cửa bằng uh, wifi Mình có thể mở cửa bằng wifi hoặc là tay khiển giấy ép nhé Thì uh, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Các bạn uh, nhấn thêm vào thiết bị này Sau đấy click bắt ninh này Sau nhập mật khẩu này Tiếp đến là các bạn uh, chuyển sang cái bộ này Và nhấn giữ trong vòng 10 giây Mình sẽ đến này 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 10 giây thì bạn thấy ra này ở đây nhấn ờ, vào tiếp theo này đợi trong ờ, khoảng tầm 30 ờ, giây một phút thì thiết bị sẽ tự động kết nối với wifi của bạn đấy nó đã tìm ra cái wifi rồi đấy thì chờ một chút là nó sẽ kết nối được đây thì ờ, các bạn có thể đặt tên đổi tên nhé à, đây ví dụ như mình ờ, đặt đổi tên luôn là à, cửa nhà cửa phòng ok sau đấy là nhấn hoàn thành đấy. dưới đây mình đã có cái cửa phòng rồi đây các bạn nhìn cái khóa nhé mình điều khiển cái khóa này đây mình điều khiển khóa này đấy thì ở đây ờ, khi mà các bạn chưa cấu hình thì cái khóa này nó sẽ được hút rất là lâu nó nhả khi mà các bạn nhấn vào đây thì để tránh trường hợp mà mình quên trường hợp khóa cửa thì mình sẽ chọn cái chế độ đến lùi đây các bạn ờ, chọn cái hình ba chấm này thôi vào cài đặt này chọn cái tính năng đến ngược này bật cái tính năng đến ngược này lên sau đấy là chọn cái thời gian đến ngược ở đây thường là mình chọn là à, ba hoặc bốn năm giây tùy các bạn nhưng mà chú ý không đến để quá 10 giây thì như thế thì cái tuổi thọ khóa nó sẽ nhanh hỏng thì mình để 4 giây là ok rồi đấy. không quay lại đấy, thì, thì mình nhấn cái khóa này các bạn chú ý cái khóa nhé nó sẽ cái nút này đấy. 4 giây nó sẽ tự sạc ra đấy trường hợp mình có quên cũng không sao cả ở đây là tay kiến giấy thì mình dùng một nút nhé đấy báo lên điện thoại luôn một số tính năng ờ, mới của cái bộ này thì có thể uh, báo được cả notification này đây tức là cái cái có ai mở cửa nhưng cái tính năng này mình hiện tại mình dùng thì nó nó nó nhiều khi nó báo không chuẩn lắm bởi vì app các bạn mà không truy cập hàng ngày thì nó sẽ không báo đây cái này thì nhiều khi có thể kiểm soát được cái thời gian ra vào của của đây ví dụ như mình mình tắt điện thoại mình mình mở cửa này thì ờ, điện thoại nó sẽ báo về đấy đây cửa phong bật này cửa phong tắt này thời gian này đây khi nhấn nút đây cũng điện thoại nó sẽ báo về à, tính năng này thì hiện tại cái báo này mình thấy là nhiều khi nó báo nhiều khi nó cũng không báo à, cái này mình chỉ giới thiệu các bạn xem thôi Đấy, bây giờ mình sẽ vào ờ, uh, Everyday của mình điều khiển thử nhé ở phần thì có thể điều khiển được uh, trên uh, iOS Android điều khiển được ừ, chia sẻ được um, cho uh, gia đình nhé thì phần chia sẻ thì có cái phần chia sẻ ở trong này thì các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình